Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích và những câu chuyện hay. Trong lịch sử nhân loại, mỗi con người, mỗi dân tộc đều có những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, là khởi đầu của một bước ngoặt làm thay đổi số phận con người, dân tộc. Hồ Chí Minh là một con người có số phận cuộc đời gắn liền với số phận dân tộc Việt Nam. Đối với Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam, sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời cảng nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước mang tầm giá trị đặc biệt như vậy. đã tròn 106 năm ngày bác Hồ kính yêu rời xa Tổ quốc. Khởi đầu cuộc hành trình hơn 30 năm khảo sát thế giới với mục tiêu cao cả, đi tìm con đường để có được tự do, bình đẳng, bác ái cho đồng bào mình. Nhân dịp này, chúng ta cùng suy ngẫm để chiêm nghiệm sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử như là thiên định với Bác Hồ và với dân tộc ta. 1 giá trị của một quyết định duy nhất đúng thể hiện tầm tư duy thời đại như một phát kiến địa lý trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở những nước thuộc địa. Từ nửa cuối thế kỷ 19, Trung Quốc, Việt Nam và hàng loạt nước ở Đông Nam Á, ở lục địa đen, lần lượt bị các nước thực dân Âu Mỹ tranh nhau đánh chiếm, xác lập quyền cai trị trực tiếp đưa bộ máy thực dân, điều hành bộ máy cầm quyền bản địa. Triều Nguyễn của Việt Nam bị nước Pháp cho làm bù nhìn. Những vị vua có lòng yêu nước đều bị đầu độc hoặc đưa sang châu Phi án trí. Biết bao thế hệ tìm đường cứu nước với những tên tuổi được liệt vào bậc anh hùng nghĩa khí đã tìm đường cứu nước từ bên trong và cả bên ngoài nhưng đều thất bại nỗi nhục mất nước chưa tìm được lời giải dù họ để lại danh thơm hậu thế. Trong sự bế tắc, tưởng chừng không thể có lối ra của lịch sử, ông cha ta đấm nát cửa cuộc đời, cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa. Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn một sự khởi đầu khác so với các bậc tiền bối và những người cùng thời. Sự khởi đầu không có gì to tát, không do một tổ chức chính trị phân công hoàn toàn có tính độc lập về tư duy. Muốn đi ra nước ngoài, xem người ta làm thế nào mà có được tự do, bình đẳng, bác ái, có được văn minh, cường thịnh. Rồi sẽ trở về giúp đồng bào mình tranh đấu để có được những giá trị quý như kim cương đó. Như vậy, thay vì một ước vọng có được tước vị nào đó để hưởng an nhàn, bổng lộc, thì Nguyễn Tất Thành – đã lựa chọn lẽ sống không cho riêng mình, sẵn sàng đối mặt với gian khổ, hiểm nguy. Tự do, bình đẳng, bác ái, những từ ngữ không đơn thuần là định nghĩa mới trong lịch sử chính trị xã hội của nhân loại, mà đó là hướng ngưỡng vọng của nhân loại, phải trải qua hàng triệu năm tiến hóa, lao động, đấu tranh, nhận thức, hành động và trả giá đắt thì mới có được tuyên ngôn của nước Mỹ hay của nước Pháp lần đầu tiên đề cập đến những ngôn từ ấy. Họ có quyền tự hào, nhưng hoàn toàn đó không phải là tài sản riêng có của họ. Có chăng đấy là nơi mà lịch sử hiện sinh những giá trị chung trong dòng diễn tiến của loài người hướng tới văn minh. Nguyễn Tất Thành muốn sang Âu Mỹ để đến tận cái gốc của nơi phát đi những ngôn từ ẩn chứa giá trị, làm mẫu số chung cho con người và cho mọi dân tộc. Quyền sống và quyền nhu cầu hạnh phúc. Mục đích đúng, đối tượng khảo sát chúng, phương thức thực hiện chuẩn xác, đặc biệt là sự nung nấu quyết tâm sắt đá cho hành động cách mạng. Đó là giá trị duy nhất đúng của một tầm tư duy rất mới, đi trước thời đại mà Nguyễn Tất Thành đã hội đủ trong sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911. 2. Giá trị của sự gắn kết yêu cầu lịch sử dân tộc với xu thế thời đại, của sự tiếp biến truyền thống văn hóa Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, đặt nền tảng cho tương lai dân tộc. Nguyễn Tất Thành sinh ra tại một miền quê nghèo khổ, nhưng nơi ấy lại là một trong những địa danh từng sản sinh nhiều bậc anh hào sáng danh lịch sử. Bản thân gia đình Nguyễn Tất Thành là một gia đình yêu nước sâu sắc. Đó là những tác động tự nhiên đối với tâm hồn Nguyễn Tất Thành ngay từ thuở thiếu thời. Những tiếng khóc than, những cảnh đời làm lũ mà Nguyễn Tất Thành quan sát được, nghe thấy được trên đất nước thân yêu của mình và ở xứ người đã dội vào tâm khảm người thanh niên này một thứ tình cảm vượt ra ngoài phạm vi gia đình, làng xóm, đó là tình đồng loại. Đây là điều có thể cắt nghĩa giúp ta hiểu, dù đi bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh thế nào thì Nguyễn Tất Thành đều có một sức hút lạ kỳ, khiến mọi người cảm thấy thân thiết, đồng cảm, tôn kính. Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, đó là bốn cái tên trong số rất nhiều tên gọi ở những thời điểm lịch sử khác nhau, là những cung bậc của một giá trị xuyên suốt cuộc đời con người, dường như sinh ra là để thương yêu mọi kiếp đời nô lệ. Nguyễn Sinh Cung, khi có những tháng ngày ngắn ngủi ở quê ngoại, quê nội, đều chăn trở mỗi lần chứng kiến cảnh truy lùng, bắn giết. Mỗi lần đứng nghe lỏm được câu chuyện của cha và những người yêu nước cũng đều thấy lôi cuốn. Nguyễn Tất Thành khi có khoảng thời gian u buồn ở xứ Huế, tận mắt chứng kiến cảnh triều đình bị lét vế như cái bóng hư vô trước những tên thực dân hung bạo. Lòng càng thêm nung nấu, phải làm gì đây để cứu đồng bào mình? Nguyễn Ái Quốc khi lao động kiếm sống để nuôi dưỡng trí khí cách mạng, đã thâm nhập vào những khu ổ chuột tại thủ đô tráng lệ, giàu sang của hai nước có tuyên ngôn nổi tiếng thế giới, Mỹ và Pháp. Để đúc rút ra kết luận có vẻ giản đơn nhưng sâu sắc triết lý nhân văn. Dù là màu da nào, dù ở đâu trên thế gian này thì cũng chỉ có hai hạng người là cải áp bức thống trị đều tàn bạo như nhau. Người bị áp bức, bóc lột đều thống khổ như nhau. Từ đó người đinh ninh, ở đâu thì người thống khổ cũng là bạn với nhau. Cùng đoàn kết đấu tranh, chống lại kẻ thống trị, để giành lại quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga trong tâm trí của Nguyễn Ái Quốc chính là dựa trên những nền tảng của tình yêu thương con người, sự căm ghét, áp bức thống trị. Luận cương của Lenin là thông điệp của một cuộc tấn công lên trời đòi tự do, công lý cho nhân loại trong đó trước hết có đồng bào Việt Nam. Cái đẹp mà Nguyễn Ái Quốc thấy được, hành động theo là cái đẹp, là đấu tranh mang đến hạnh phúc cho con người bị áp bức. Điều thiện mà Nguyễn Ái Quốc hướng tới là xóa bỏ ách thực dân, đế quốc, cởi ách nô lệ cho đồng bào mình, cho những người cùng cảnh ngộ bị thực dân, đế quốc bóc lột, bần cùng hóa độc lập, tự do, hạnh phúc mà dân tộc Việt Nam có được hoàn toàn xứng đáng, là giá trị không chỉ của hiện tại mà còn cho tương lai, không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho hết thảy mọi con người và dân tộc yêu chuộng hòa bình trên khắp hành tinh. Đó là những giá trị vĩnh hằng đã và đang thu hút mối quan tâm của nhân loại. Hơn một thế kỷ qua, bến cảng Nhà Rồng – nay đã có nhiều đổi thay, trở thành một điểm đến không thể thiếu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với thành phố mang tên Bác Kính Yêu. Ai đến nơi này cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng một địa danh đã đi vào lịch sử. Hình dung ra con tàu buôn của Pháp với chàng thanh niên mang tên Văn Ba ở tuổi đôi mươi mang theo một ước vọng lớn lao tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc mình khỏi ách thống trị của thực dân đế quốc. Ước vọng ấy là động lực không gì cản trở được Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc trong hành trình hơn 30 năm gian khổ trên đất khách quê người, rồi trở về giúp đồng bào mình lấy sức ta mà giải phóng cho ta.